hôm nay cửa hàng rẻ không khuyến mãi chúng tôi sẽ giới thiệu dòng bếp ga dành cho thị trường là Việt Nhật thì biết là hiện nay thì biết này nó có cái model là RT660 GFTS thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua không biết ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây á, là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này á, các bạn có thể ghim ổ điện đây và ghim vào cái đầu chờ luôn sẵn bên hông để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần dính pin đây tôi lấy pin ra ngoài cho các bạn xem biết sử dụng gồm ba bên vẫn hoạt động bình thường cả hai bếp đều đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì là nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây rồi bên trái của tôi là hai trăm chín và bên phải của tôi đây là hai trăm rưỡi đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì khi mà các bạn sử dụng mâm á, và vỉ để mà nướng á, các bạn cũng nên trong có cái lượng nước vào bên trong mâm, mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, thì hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi á, thì các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn đây biết bỏ ra sau tính năng nước cạn nồi luôn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 các bạn sẽ ghim trực tiếp vào con giống hẹn giờ tiếp là ghi mẫu điện đây mẫu nút chọn thời gian ở bên trái chúng ta thì sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây đây các bạn ấn vào giữ khoảng từ 3 đến 5 giây thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi các bạn kích hoạt tính năng rang xào này lên á quay cảm biến này nó sẽ chuyển chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ sẽ bị kìm hãm lại thì đối với dòng bếp Nhật này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì đầu tiên đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và cái thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế những khách hàng đã sử dụng cho biết á, một gia đình nếu mà có bốn người một ngày nấu ăn hai buổi á, một bình ga sẽ có giá vào khoảng là 320 ngàn các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là trung bình mỗi tháng á, các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga thôi nó rất là tiết kiệm ga và cái điều thứ ba